Và hôm nay cùng với kênh youtube Bất Động Sản Tiềm Năng Mình sẽ tìm hiểu khu dân cư công ích quận 4 thuộc phường Phú Mỹ quận 7 Khu dân cư công ích quận 4 phường Phú Mỹ quận 7 là một nơi lý tưởng phù hợp cho việc an cư lạc nghiệp lâu dài Dự án là sự kết hợp giữa một vẻ đẹp hiện đại cùng với thiên nhiên hài hòa với mặt sông ông đội Toàn khuôn viên của dự án ngập tràn sắc xanh của cỏ cây và sông nước ở đó bạn có thể cảm nhận được một giá trị của môi trường sống thật sự trong lành và tươi đẹp tổng quan về khu dân cư chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận 4 thành phố Hồ Chí Minh và vị trí của khu dân cư là thuộc đường Phạm Hữu Lầu Phú Mỹ quận 7 phía Bắc thì giáp dự án nhà Sài Gòn phía Nam giáp đường Nguyễn Hữu Thọ phía Tây giáp dự án X51 Hải quân phía Đông giáp khu dân cư Phú Mỹ chợ lớn